hoặc tiền hàng hoàn toàn bình thường đấy em nhé tôi sẽ lấy ngẫu nhiên bao một bất kỳ em lấy ngẫu nhiên bao một bất kỳ lưu ý nhé tôi không cần chạm tay vào tay em nhé thì em biết rồi hiện nay các sân chơi mình ý, thì, thì em luồn đồ và rất là khó chạm tay vào cũng càng khó hơn đấy và có rất là nhiều anh em thầy thợ giỏi cho nên là anh em đi chơi năm năm thì đương nhiên anh em sẽ là người thua cuộc anh em nhé đấy thì em cố gắng tìm hiểu và sở hữu lấy một cái đồ chơi à, công chuyện nó hiệu quả nó phù hợp với sân chơi của mình em nhé thì trước tiên ấy, thì tôi xin phép là chứng minh em là bộ hột cái đĩa và cái nắp của tôi là hoàn toàn bình thường trên tay đây thêm này chơi trắng rất hít nhé tôi thấy đây không thấy này Đấy, đĩa mà không hít nhé ok chưa nắp cũng vậy này tôi sẽ tiến hành xoay này xoay xuyên nhé ok chưa xuyên hết nhé một tàu hoàn toàn bình thường này ok chưa hoàn toàn bình thường này đĩa đây ok nhé lưu ý nhé nắp đĩa quần hột gì cũng được nắp xanh nắp sứ quấn băng keo bọc trì đều được không ảnh hưởng gì nhé thì với cái máy đánh tài xỉu công nghệ mới nhất hiện nay đây Đấy, nó rất là nhỏ gọn này dễ dàng để em ngụy trang vào trong người Đấy, em đến sân chơi em chỉ cần là bật máy lên này Đấy, để sát lên da thịt mình và mình cảm nhận nhịp rung của nó em nhé tôi sẽ hướng dẫn anh em luôn lưu ý này em đến sân chơi em để trong người sát lên da thịt của mình và ngồi hay đứng ở phạm vi là một mét rưỡi đổ lại Đấy, em không nên ngồi quá xa nhé Đấy, như thế này đây máy báo là một dung một dung anh em chỉ xỉu tôi xỉu này 6 nút ok một dung anh em xỉu hai dung anh em tài tôi em chỉ cần nhớ cho tôi cái nhịp dung đấy cái máy này thì dung rất là êm nhé nhiều anh em lo sợ là cái việc em để cho người nó phát ra tiếng động đi kê người ngồi cạnh phát hiện ra thì xin khẳng định em máy dung rất là êm người ngồi cạnh không thể phát hiện được và cái máy này không có cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra cho nên em tự tin áp dụng vào mọi sân chơi của nó em nhé máy báo một dung một dung anh em xỉu tôi em ạ xỉu này 10 nút ok để cho sóc dài không ảnh hưởng gì nhé lưu ý nắp đĩa quân hột gì cũng được nắp xanh nắp xứ quấn băng keo bọc gì đều được hay hột chợ hay hột công chuyện không ảnh hưởng gì em nhé đấy anh có thể ngồi bất cứ vị trí nào em muốn cứ một đất giữ đồ lại là ok tai em nghe được cái âm thanh của tài xỉu rơi xuống đĩa phát ra là được đấy máy báo hai dung đây hai dung anh mới tài tôi tài này ok thì à, cái máy này đấy thì rung rất là êm nhé đây tôi sẽ để đây để em cùng cảm nhận nhịp rung với tôi đấy. thì đây là công nghệ mới nhất đấy, em à, quan tâm thì mang nắp đĩa quân hộp tới trực tiếp nhà tôi để trải nghiệm bộ đồ này em nhé lưu ý anh em cứ mang nắp đĩa quân hộp của anh em tới trực tiếp nhà tôi trải nghiệm đấy máy báo một dung đây một dung thì em đánh xỉu tôi xỉu này tám nút ok đấy khẳng định với em với công nghệ này là công nghệ hiệu quả nhất em không cần phải luồn nắp đĩa quân hộp hay cũng như không cần phải chạm tay hộp đấy đang được rất là nhiều anh em quan tâm và áp dụng sân chơi của mình rất là hiệu quả em nhé máy báo hai dung đây hai dung anh em đánh tài thôi tài này 11 nút ok đấy cứ khoảng cách là một mét rưỡi đổ nặng đấy em cứ để cho nhà sát với da thịt mình và được cảm nhận nhịp dung của nó máy tiếp tục bấm hai dung hai dung anh mới tài thôi tài này ok đây tôi sẽ cầm trên tay cho nhau này Đấy, rất là nhiều anh em là hỏi tôi là máy nó rung ấy thì có phát ra tiếng động kêu thì tôi cầm trên tay đây không hề phát ra tiếng động tiếng kêu đúng không em Đấy, chỉ có một mình em cảm nhận được rung của nó thôi máy tiếp tục là báo hai dung hai dung anh em tài tôi em nhé tài này, 11 nút ok Đấy,